Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 21 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Dấu âm mưu đen tối Trung Quốc cấm Mỹ tới Vũ Hán. Phòng nghiên cứu P4 Vũ Hán thuộc Viện Nghiên cứu Virus, virus học ở Vũ Hán hiện đang là tâm điểm chú ý của các dư luận quốc tế khi có nhiều nghi vấn cho rằng virus SARS-CoV-2 do gì từ phòng thí nghiệm này. Và hãy cùng nhìn lại quá trình sự ra đời của phòng thí nghiệm nghiên cứu P4 bí ẩn đặt tại Vũ Hán. Thông tin trên trang web của Viện Virus học Vũ Hán cho biết viện này là nơi đặt trung tâm nuôi cấy virus của Trung Quốc, ngân hàng virus lớn nhất châu Á, nơi bảo tồn hơn 1.500 chủng virus nguy hiểm, chuyên nghiên cứu các mầm bệnh nguy hiểm nhất, đặc biệt là các loại virus sống trên vật chủ là loài rơi. Đây là hình ảnh khu phức hợp của Viện Virus học Vũ Hán, Trung Quốc, nơi bao gồm phòng thí nghiệm P4 Trung Quốc đã quyết định xây dựng Viện Virus học Vũ Hán sau khi đất nước này bị tấn công bởi dịch SARS vào năm 2002. Khu phức hợp của Viện Virus học Vũ Hán chứa phòng thí nghiệm bảo mật tối đa đầu tiên của châu Á được trang bị để xử lý mầm bệnh loại 4, tức là P4, loại virus nguy hiểm có nguy cơ lây lan truyền từ người sang người rất cao, chẳng hạn như Ebola. Nói cách khác, phòng thí nghiệm có mức độ an toàn sinh học cấp độ 4, viết tắt của từ Biosafe là 4 là cấp độ cao và an toàn sinh học nhất với một tập hợp các biện pháp phòng ngừa, diệt khuẩn cần thiết để cô lập các tác nhân sinh học nguy hiểm trong một phòng thí nghiệm kèm theo. Ở mức độ an toàn sinh học cao nhất, các biện pháp phòng ngừa có thể là bảo vệ hệ thống luồng không khí bên trong khi trao đổi, nhiều phòng chứa, thùng kín, bộ quần áo, áp lực dương, thiết lập các phương thức ờ, cho tất cả các quy trình đào tạo nhân sự rộng rãi và mức độ bảo mật cao để kiểm soát, truy cập vào cơ sở. Phòng thí nghiệm trị giá tới 300 triệu nhân dân tệ, tương đương với 42 triệu đô la, đã được hoàn thành vào năm 2015, mở cửa vào năm 2018. Sáng lập phòng thí nghiệm này là một hãng công nghiệp sinh học của Pháp, ông Alain Mures là cố vấn xây dựng. Phòng thí nghiệm P4 rộng 3.000m2 nằm trong một tòa nhà hình vuông gần ao phía dưới chân ngọn đồi, rừng ở ngoại hẻo, hẻo ôi hẻo lánh của ờ, Vũ Hán. Trong một chuyến thăm gần đây, phóng viên của AFP thấy một poster bên ngoài khu vực phức hợp có nội dung như sau, phòng ngừa và kiểm soát mạnh mẽ, đừng hoảng sợ, lắng nghe thông báo chính thức, tin vào khoa học, không lan truyền tin đồn. Và Viện Virus học Vũ Hán cũng có một phòng thí nghiệm P3 đã hoạt động từ năm 2012. Cũng theo điều tra của nhà báo Philip và bộ phận điều tra của Đài Phát Thanh nước Pháp được đăng trên trang France Culture vào ngày 17 tháng 4 năm 2020 mà FI lược dịch thì phòng thí nghiệm và nghiên cứu P4 được xây dựng trong khuôn khổ hợp tác nghiên cứu khoa học với Pháp đã trải qua một lịch sử thăng trầm. Đây là hình ảnh Tổng thống Jacques Chirac của Pháp đã gặp gỡ các lãnh đạo doanh nghiệp Pháp tại Trung Quốc nhân chuyến thăm cấp nhà nước tại Trung Quốc vào tháng 10 năm 2004. Vũ Hán là về thành phố được cho là có nhiều nét Pháp nhất trong tất cả các thành phố của Trung Quốc. Trong những năm 2000, hợp tác giữa Pháp và Trung Quốc ở Vũ Hán được mở rộng sang lĩnh vực y tế. Vào năm 2003, dịch viêm phổi cấp SARS đã ập vào Trung Quốc và nước này cần trợ giúp. Chủ tịch Giang Trạch Dân sắp mãn nhiệm là bạn của giáo sư Trần Trúc. Vị giáo sư Thượng Hải này là một người yêu nước Pháp, từng được đào tạo ở bệnh viện Saint-Louis trong bộ phận giáo sư Diagos một người thân với Jacques Chirac. Khi ông Hồ Cẩm Đào lên thay ông Giang Trạch Dân, Thủ tướng Pháp Jean Raffi đã đến gặp bác sĩ Trần Trúc. Và sau chuyến thăm Bắc Kinh vào tháng 10 năm 2004 của Tổng thống Chirac, ờ, hai nước đã quyết định hợp tác chống các bệnh truyền nhiễm mới xuất hiện. Quan hệ đối tác này còn mang ý nghĩa quan trọng hơn khi mà virus cúm gà H5N1 vừa xuất hiện ở Trung Quốc. Từ đó, hình thành ý tưởng xây dựng một phòng nghiên cứu kiểu P4 tại Vũ Hán hợp tác với Pháp. Đây là phòng thí nghiệm có độ an toàn sinh học rất cao để nghiên cứu các loại virus gây bệnh chưa được biết và chưa có vaccine phòng ngừa. Có khoảng 30 phòng thí nghiệm như vậy trên thế giới, trong đó một số viện được Tổ chức Y tế Thế giới cấp chứng nhận. Nhưng dự án đã vấp phải nhiều phản đối. Trước tiên, giới chuyên gia Pháp về chiến tranh sinh học tỏ ra do dự trong bối cảnh vừa xảy ra vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 tại Mỹ, nên Ban Tổng Thư ký Quốc phòng và An ninh Quốc gia lo rằng P4 có thể trở thành kho vũ khí sinh học tiềm năng của Trung Quốc. Đây là hình ảnh Alain Macris, nhà sinh vật học, tỷ phú và chính trị gia người Pháp có nhiều liên hệ với Trung Quốc và Trung Dung Cơ, Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tiếp theo là những quan ngại của Pháp khi Bắc Kinh từ chối cung cấp thông tin cho Paris về số phận những phòng thí nghiệm sinh học di động P3 được chính phủ Thủ tướng Raphael tài trợ sau dịch SARS. Ông Anthony, tác giả cuốn sách Những mối quan hệ nguy hiểm, giải thích như sau. Pháp đã bớt nhiệt tình vì Trung Quốc thiếu minh bạch. Trung Quốc đưa ra những giải thích mù mờ về việc họ sử dụng những phòng thí nghiệm P3 vào mục đích gì. Một số người trong phòng chính quyền Pháp cho rằng Chắc chắn Trung Quốc đã sử dụng chúng như phòng thí nghiệm kiểu P4. Điều này khiến mọi người vô cùng lo lắng. Nhưng dần dần, những lo lắng đó được giải tỏa. Vào năm 2004, một thỏa thuận đã được Bộ trưởng Y tế Michel ký kết và khởi công dự án P4. Và Thượng Hải quá đông dân nên phòng thí nghiệm được đặt ở ngoại vi của Vũ Hán. Ủy ban điều phối được thành lập vào năm 2008 do Alain Mores thuộc Viện P4 Lyon và giáo sư Trần Trúc điều hành. Vào năm 2010, chính quyền của Tổng thống Nakule Sangoshi thông báo với Tổ chức Y tế Thế giới là công trình được khởi công. Khoảng 15 công ty vừa và nhỏ của Pháp chuyên về lĩnh vực này tham gia xây dựng phòng thí nghiệm. Antonio Imbat giải thích như sau. Những phòng thí nghiệm kiểu P4 thực sự thuộc về công nghệ đỉnh cao, có thể so sánh với công nghệ tàu ngầm hạt nhân của Pháp. Nhưng phần lớn, công việc xây dựng là do các doanh nghiệp Trung Quốc đảm nhiệm và phía Pháp không hoàn toàn hài lòng về điểm này. Ví dụ, tập đoàn Technip của Pháp đã từ chối xác nhận tòa nhà. Và vào ngày 31 tháng 1 năm 2015, công trình được hoàn thiện. Từ đó trở đi, Trung Quốc kiểm soát phòng thí nghiệm, nghiên cứu P4 tại Vũ Hán. Đây là hình ảnh Tổng thống Pháp Macron đã thăm chính thức Trung Quốc vào tháng 1 năm 2018. Vào năm 2015, ông Alain Morris từ bỏ chức vụ đồng chủ tịch của Ủy ban hỗn hợp giám sát dự án. Lúc đó trả lời đài phát thanh tiếng Pháp Radio France, thường trú ở Bắc Kinh, ông giải thích như sau. Tôi rời chức đồng chủ tịch P4 vì đó là một công cụ rất Trung Quốc. P4 thuộc về họ dù công trình được phát triển với sự trợ giúp kỹ thuật của Pháp. Vào ngày 23 tháng 2 năm 2017, cựu Thủ tướng Grevo và Bộ trưởng Y tế Maresh đã thông báo 50 nhà nghiên cứu Pháp sẽ đến làm việc ở P4 Vũ Hán trong vòng 5 năm. Pháp cam kết giúp đỡ P4 Vũ Hán về chuyên môn kỹ thuật, cũng như tổ chức đào tạo để cải thiện mức độ an toàn sinh học và tiến trình chương trình nghiên cứu chung. Tuy nhiên các nhà nghiên cứu Pháp chưa hề tới Vũ Hán. Và dù sao thì phòng thí nghiệm nghiên cứu cũng được khai thác vào tháng 1 năm 2018 sự kiện này trùng với thời điểm chuyến công du Bắc Kinh đầu tiên của Tổng thống Macron. Nhưng trên thực tế, sự hợp tác của Pháp và Trung Quốc giữa P4 thuộc viện Lyon và P4 Vũ Hán mà ông Jean Morex từng là đồng chủ tịch Ủy ban Hợp tác Pháp-Trung xây P4 Vũ Hán chưa bao giờ thực sự được khởi động. Ông Alain Morex cho bộ phận điều tra của Đài Phát Thanh nước Pháp biết như sau. Có thể nói mà không sợ lộ bí mật nhà nước rằng từ năm 2016 chưa hề có một cuộc họp nào với Ủy ban Pháp Trung về các bệnh truyền nhiễm. Trái với những lời hứa ban đầu, phía Trung Quốc làm việc mà không cần các nhà nghiên cứu của Pháp. Và từ đầu năm nay, một bài viết đăng trên tạp chí Nature vào ngày 22 tháng 2 năm 2017 về phòng nghiên cứu P4 Vũ Hán với nội dung Bên trong phòng nghiên cứu, thí nghiệm của Trung Quốc nghiên cứu các tác nhân gây bệnh nguy hiểm nhất thế giới – đã được chia sẻ rộng rãi trong cộng đồng mạng. Đây là hình ảnh bài viết đăng trên tạp chí Nature vào ngày 22 tháng 2 năm 2017 về phòng thí nghiệm P4 Vũ Hán. Phòng thí nghiệm P4 tập trung vào kiểm soát các bệnh mới xuất hiện, lưu trữ virus tinh chế và hoạt động trong mạng lưới phòng thí nghiệm, tham chiếu của WHO tức là Tổ chức Y tế Thế giới. Cơ sở này đã vận hành thử nghiệm bằng cách sử dụng một loại virus có nguy cơ thấp Dự án đầu tiên của phòng thí nghiệm Vũ Hán là nghiên cứu các mầm bệnh an toàn sinh học cấp độ 3 gây bệnh sốt xuất huyết, ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi trên toàn thế giới và có thể truyền sang con người. Tiếp đó, phòng thí nghiệm này nghiên cứu mầm bệnh gây ra dịch SARS, loại mầm bệnh không cần đến phòng thí nghiệm P4 trước khi chuyển sang nghiên cứu virus Ebola và virus Lassa Tây Phi là những mầm bệnh cần đến phòng thí nghiệm P4, bài viết xác định. Phòng thí nghiệm nghiên cứu Vũ Hán đã được bảo vệ ở cấp độ bảo mật P4 tức là cấp độ bảo mật an toàn sinh học cao nhất của Trung Quốc. Song, một số nhà khoa học ngoài Trung Quốc vẫn lo ngại các tác nhân gây bệnh từ phòng thí nghiệm sẽ dò dỉ ra bên ngoài. Và bài báo đăng trên Nature năm 2017 cũng cho biết ngoài phòng thí nghiệm Vũ Hán, Trung Quốc còn mở rộng mạng lưới phòng thí nghiệm BSE4 của địa phương khác như Bắc Kinh, Côn Minh, Cáp Nhĩ Tân, trong đó hai phòng thí nghiệm ở Bắc Kinh, Côn Minh sẽ tập trung vào việc sử dụng mô hình khỉ để nghiên cứu về bệnh. Nhưng một số nhà khoa học Mỹ không bị thuyết phục về sự cần thiết của phòng thí nghiệm BSE-4 của Trung Quốc đại lục. Nhà sinh học và phân tử Hoa Kỳ Richard nghi ngờ rằng động thái này là một phản ứng của Trung Quốc đối với ờ, các mạng lưới phòng nghiên cứu sinh học ở Hoa Kỳ và châu Âu. Ông nói thêm, các chính phủ sẽ cho rằng công suất vượt mức như vậy là dành cho các sự phát triển tiềm năng của vũ khí sinh học. Báo Washington Times vào hôm 21 tháng 4 dẫn lời chuyên gia Dani, cựu quan chức tình báo quân đội Israel đang nghiên cứu chiến tranh sinh học Trung Quốc cho hay Viện Virus học Vũ Hán có liên quan đến chương trình vũ khí sinh học bí mật của Trung Quốc. Từ khi đại dịch xuất hiện, P4 Vũ Hán cũng không hề ngồi im. Đây là hình ảnh giáo sư Thạch Chính Lệ tại Viện Virus học Vũ Hán là nhà khoa học có tiếng nói ở Trung Quốc vì các công trình nghiên cứu về SARS. Theo hai nguồn tin đáng tin cậy, dù không được chính quyền Trung Quốc xác nhận, vào cuối tháng 12 năm 2019, giáo sư Thạch Chính Lệ đã xác định được loại virus corona mới từ mẫu phẩm lấy từ 5 người bệnh ở các bệnh viện thành phố Vũ Hán. Vào ngày 3 tháng 1 năm 2020, việc xác định trình tự hoàn chỉnh của bộ gen được bắt đầu trong một phòng thí nghiệm khác, P3 của bệnh viện Y tế Công Trung ương Thượng Hải và bệnh viện này sau đó đã chia sẻ với nhiều nước khác trên thế giới. Và cùng lúc, P4 Vũ Hán nghiên cứu trên một con khỉ thí nghiệm nhiễm virus nhằm thu huyết thanh. Về điểm này, ông Kiel, Tổng Giám đốc nghiên cứu của Cơ quan An toàn Dịch tễ về Thực phẩm, Môi trường và Lao động của Pháp nhận định rằng người Trung Quốc là những ứng viên ưu tú để sản xuất vaccine. Họ có sinh viên trên khắp thế giới, họ có 40 nhà nghiên cứu về một chủ đề khi mà chúng ta chỉ có hai. Họ có hỏa lực đáng sợ về mặt sáng tạo và sinh học. Và về mặt chính thức, P4 Vũ Hán được đóng cửa vào ngày 23 tháng 1 khi lệnh phong tỏa được áp dụng ở thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc. Nhưng rất nhiều nguồn tin Pháp và Trung Quốc được bộ phận điều tra của Đài phát thanh nước Pháp Liên hệ Lạc cho biết vào giữa tháng 3, một cuộc thử nghiệm vaccine đã được tiến hành kết hợp với một công ty công nghệ sinh học Trung Quốc. Trước tiên, một loại virus đã được tiêm vào một con khỉ trước khi được bất hoạt và tiêm vào những người tình nguyện của viện mà phòng thí nghiệm trực thuộc. Tiến sĩ Sao An, đồng điều hành của Bệnh viện Trung Nam ở Vũ Hán xác nhận với ban điều tra của Đài Phát Thanh nước Pháp như sau. Những người đầu tiên được tiêm là những người tình nguyện và mọi người diễn ra suôn sẻ. Có một số bác sĩ tham gia. Tôi biết là một đợt thử thứ hai đang được tiến hành trên khá nhiều người. Tuy nhiên, theo Frederick thuộc Viện Pasteur nói với loại vaccine virus bất hạnh này. Có nguy cơ làm trầm trọng bệnh thêm, đó là một thảm họa, đó là điều tồi tệ nhất. Và như vậy, P4 Vũ Hán tham gia vào cuộc đua tìm vaccine chống COVID-19 giống như nhiều nước khác trên thế giới bất chấp những cáo buộc virus dò dỉ lâu nay. Và một báo cáo cũng chỉ ra rằng phòng thí nghiệm Vũ Hán còn nhận được khoản tiền trợ cấp 3,7 triệu đô la của chính phủ Mỹ vào năm 2015 trong nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Obama Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cho biết Mỹ vẫn đang điều tra về nguồn gốc của virus, đồng thời đề nghị phía Trung Quốc cho các chuyên gia của Mỹ đến viện virus học Vũ Hán. Tuy nhiên, các lời đề nghị của Mỹ đều bị phía Trung Quốc từ chối. Dù có phòng nghiên cứu P4 Vũ Hán có được có phải là nơi để dò dỉ virus gây ra đại họa lần này hay không, nhưng rõ ràng nơi đây có nhiều điểm tất khuất, ẩn chứa những mưu đồ đen tối của nhà cầm quyền Bắc Kinh và ngay cả điểm này, chính quyền Việt Nam cũng cần phải thận trọng.